u u u u thằng nào vậy nói gì gờ đúng ngu luôn để anh nãy nãy nãy nó mà để anh biết dây gờ là được hơn rồi cái quá vậy mày để dây gờ biết cái gì mà đâu mà bắn chết luôn vậy? đó hả wow wow điệt mẹ trên lầu ở đâu chứ ở dân chơi dân chơi dân chơi lầu dân chơi có hai hai anh em rồi đó còn thằng đu dây nè đu hả mày đu lẹ thấy lẹ vậy Giờ anh chơi một thằng đu dây nè anh nghe tiếng là biết nó đu dây rồi còn trên đây nè công nhận pin pin sáu chục với pin hai chấm tư khác <laughs> đồ ba thôi biết slash bây giờ rồi đang tính biết con á sẽ vô quốc nè em thấy nãy nãy nó biết gì gờ thôi biết gì gờ chưa gì má mười bắt đầu được hai ba giây đừng có chết liền luôn đúng ngu lên đĩa hey. rất nào không gì này game chứ <laughs> vô chứ từ vô chứ nghe đây nó nghe đây nó nghe đây nè Ủa không không thấy bạn ông từ Mỹ qua Canada gì không? <laughs> chưa ba đủ <laughs> một lẻ vậy đó đó đó full xe đây nè full xe đâu á go by go by push go by push go by go bút đi từ từ nè ủa vậy không chết vậy Vô, chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi Dưới tầng hầm dưới à Ừ, tầng hầm nhưng mà tốt bên kia tầng ba Tầng hầm đâu bên đây ba Đang, đang đi Không biết còn nào một lớp không nữa ơi ơi ôi, thấy anh rồi ba Wow, wow, wow, wow, wow Hình như camera thì ừ. phải Nghe cho anh này, nghe cho anh này, có thằng này này hai thằng luôn với một thằng frost với một con khác nữa rồi đâu rồi nó chạy nó chạy rồi nó chạy rồi anh cũng nghe một em đã bị ban bởi đầu ờ, ai với hầm nha chúng ta chúng ta còn hai không nó boss mình rồi boss mình rồi spot được chỗ này có gì đâu spot ta có camera đây nè đây nè, có cái camera ngay đây nè Nó spot em rồi chứ đâu có spot anh đâu Đúng rồi Cầu hang cầu hang cầu hang Ý. Cầu hang ngay chỗ này luôn á, cầu hang ngay đây nè Không còn... Còn roll, còn roll Em em check cái phòng bên trong đây đều anh chứ Ok Frost nè, một em nè Xác con mày đã định không có không có ai nữa chắc không chắc không nữa. nó muốn bị hành nghe ờ, cái phòng gì hết á nghe thấy bước chân phòng trong này ờ, em em em có miếng dán không em có miếng dán không dán ngay dán ngay chỗ anh spot đó dán ngay chỗ anh spot đó nhìn thẳng xuống đây cầu thang cầu thang cầu thang cầu thang Cầu thang cầu thang cầu thang cầu thang Dính liền Thả thả trôn vô thả trôn vô thả trôn vô Thả xuống tụi game nó đâu Thả con xuống đó hả? Ừ xem thằng đó ở đâu Anh đâu biết thằng cuối thằng đó đâu đâu nó đâu đâu con nó đâu có thả được đâu ba ấy ấy ấy là là là em đi xuống dưới á đi xuống dưới á chứ đâu có biết nó ờ, đâu để biết về định hình thằng này nó đứng ở đâu cũng được sao em lắc dưới vậy như Ủa, không có chứ không có ai hết mà à đây rồi rồi thấy thấy thím rồi easy man easy hết thời gian tại tại nãy hết thời gian rồi buộc phải đi xuống nhanh thôi sao giờ trên găng cái vô đây có trồn trồn ù hết hồn mày này bắn lâu lâu và pha mấy pha hết hồn thì ừ, đục số số rồi mà nó đục bên đây phải không ý coi chừng nóc lên cho chừng nóc á bên mình có Valkyrie mà phải không ta nó lâu lâu mà biết rồi mà nhìn lâu lâu mà vẫn hỏi mấy câu hơi ngớ ngẩn siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu ôi đừng đi qua đó đừng đi đừng đúc đầu đừng có đúc đầu quá. đến qua carry xử lý kìa đủ qua carry kinh vậy kinh dị mỹ ồ oh. để là giả chết nằm ở đây coi xem cái nào vô nó thấy mình không ta thấy tờ này nữa ừ nó thấy nhưng mà nhiều lúc em nằm vậy đó không, nó không có ly nó không thấy cái tờ này em Đâu? Nghe tiếng thơm ai nè bà Điểm Điểm cao và color Này này này, nghe chỗ này nè Cá luôn, cái gì cũng cá <laughs> Thơm ai đút cái đầu vô thơm ai Đút nhẹ bắn cái nhẹ coi Vô đi Không thèm vô luôn bà, chảnh chó rồi bà Ủa anh còn mập không? Này thì anh, anh nghĩ nó đứng ở đây thôi chứ không đi đâu đó Nó đặt cho nó đặt cho ô ô ô ô nó vô đây luôn rồi ba nó vô đây luôn à bắn đúng bất ngờ luôn anh tưởng nó đứng ngay đó ba anh rồi coi má anh coi kìa vô vô game đi vô game đi vô làm sao em em vô cái Uplay á xong em bấm vô cái Rainbow Six em bấm play đó đó hay không hay không má lúc đầu anh cũng không biết bấm nó sao luôn á bà đúng rồi là uh, Uplay ờ, hả ừ đúng rồi phải, phải, em kiếm cái ứng dụng nào tên là Uplay á xong rồi em em thấy Uplay không Uplay là u u phải play thì mới mới có game để chơi đúng không Uplay ủa khoan là ấn cái mà shift là F2 ha thiệt luôn hả không không biết ba đụng á <laughs> thiệt luôn á không đó à, anh chọc em nó không ủa nó nghe đây mà làm gì vô được anh đúng không đổi vô được Ờ mà nó khó quá. À. Đó đó đó này nó xóa cho nè. Nó đang nằm á, nó đang nằm á. Em em cứ nhảy vô em đập vô mặt với anh. Dễ lắm, nó không nó không bắn được em đâu. Này là đâu rồi, để xóa cho. Đó đó đó đó, đập vô mặt nó, đập vô mặt nó. Rap them by the pussy. Đó, phải vậy chứ. Tại nó mất người ta mới bị mất một người lại thôi. Hầm hầm. Rồi xong. Uh, Troll của nghĩa đã hy sinh mấy bạn xuống đi swat được cái là xong ăn đạn rồi ý ý ý ý sao mấy bạn tổ lái bằng mình được giờ hơn là có thích thơ chơi thơ mà thích chơi đột liền ngay cái bên chơi tay phải liền đúng tí gì chơi kìa thu sao thu sao bắn son kêu chứ còn mẹ ngu vãi mấy đồng chí thất ngày rồi đồng chí ơi hai thằng nữa hai thằng nữa ngu vậy chưa vô hết bon kill là thấy không không được không anh rồi đừng bắn tao nha Trick Bồn skill hết luôn các bà Để coi có ai trong đây không? Không, không, không, không còn bây giờ Sao anh vẫn nghe tiếng bước chân nhỉ? Mẹ anh nằm đây anh nằm ngay một chỗ bước chân của ai ba Kevra vẫn chưa chết Kevra nó xuống lại ơi ơi nó xuống lại rồi nè nè camera spot nè đó camera spot nè rồi không phải camera vô liền vô liền đấy có thằng G, có thằng GG, hai thằng GG luôn Quay cả hai thằng GG Ồ, oh, cuộc đời cái ai chết đi? Hey! sao đi, đâu, anh đâu Em, anh cầm GG sao anh đục được ba? Em đục nha, em đục nha Ừ Bèo lẹ quá Ừ, làm ăn là phải lẹ, lẹ như bèo Ủa, bông trên bông dưới là đâu đớn vậy? đúng rồi bơm trên bơm dưới mà bơm dưới nó dễ đạn đây bèo bèo bèo bèo bèo bèo bèo bèo à mua mua cho bắn xuống không anh chị ơi suýt này chọn như đây nè bèo chọn như đây nè chọn như đây nè chọn hẳn luôn chọn xong rồi nhìn nhìn thấy cái tường bên kia á hết mẹ đó hết mẹ này ba không không không có không không không không không không không tao anh tao em nè em nè em nè chọn chọn đây nè chọn đây nè chọn đây nè rồi đó đó chờ đây nè né ra né ra né ra dưới dưới barricade chưa barricade rồi barricade rồi có bandit đâu ờ không, không có bandit rồi chạy đi có cái thằng nó đứng ở đây cái hướng bên ngoài nhìn ra không biết thấy anh chưa đó à thermite dưới kìa thermite dưới đang canh là đang canh tường rồi nó đục tường rồi đúng rồi đúng rồi nó dưới nó ngoài có IQ IQ ờ. có bom ngồi cạnh bơm thôi cạnh bơm thôi anh không anh không đóng cửa đằng sau này chắc nhỉ từ từ nhưng mà ngọc phải chạy xuống qua kìa kìa kìa kìa ngọc phải chạy vô nó qua bom drop ở đây mà diffuser đó ở đây mà thằng ấy tầng hai kìa anh ơi nó mới đập cái ấy á hay quá nó nó phải là cái rang su phu rồi ba rồi nó ăn cũng hay mấy lượm bơm rồi lượm bơm rồi lượm bơm à đi sai chưa đó nghe khó lắm. chừng nó bắn xuống chân anh đó nghĩa cái lỗ cái đó đó trên lầu. lầu rồi. Trên lầu đúng rồi, trên lầu. ấy lên trước mặt luôn á quá hay má hay tập trung hay quá uh, mấy đứa làm mạnh căng não quá má nãy nãy giờ im lặng luôn chưa mà à, một đứa luôn còn còn một dáng nữa mà biết gì giờ chưa biết rồi nên giờ này có chúng ta có ờ, bandit nếu mà chúng ta làm được cái trick bandit thì chúng ta sống vì anh canh dưới này không chừng nào mà vì hai đứa canh ở trên đi anh cho cái này nha chừng nào mà tụi nó vô thì anh lên cho anh vậy thôi không biết có thách chơi không Ôi, mẹ. Ở đây nè, ba có thằng ấy đây nè, bên đây. Flash ở đây nè. Flash chết rồi, Flash chết rồi, bắn rồi. Thằng lá chết đầu tiên á, Flash chết rồi. Ủa tại em thấy em nghe tiếng súng lục à, súng nhắm nó bắn ra đây mà ta. Anh bắn một phát cái đầu con glass mà ba. Anh dí nó biết yeah. Dạ. mà ba. Last đu đu đu, last chết rồi. À, dắt cái đó tiếng cây DMO của thằng Bub. Uh. Why? Mm. Má mất top trời Anh mà bắn ra cuối là thắng rồi Nó lộn lại được đi lên top rồi Phước vô CC <laughs> mà Thằng cũng dạy CC <laughs> À mất dạy quá không Bạn nói mình kia mà bá thì có thì nó muốn gì good game thôi có không mẹ gì đâu mà làm gì có nhiều chi chi mà thì bạn thôi nhưng mà bạn vẫn phải nói chi chi